còn hát được không con như chăm thổi kèn ngoại đâu ngoại đâu ngoại đâu ngoại đó à đó còn hai quay ti nha lấy quần áo còn hai ra dạ. bỏ vô

đầu Ôi Chú Văn ơi Á ờ. à? Ở lại làm chi